Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip để giới thiệu cho anh em những bộ đồ chơi để cho anh em đi ra sòng giới Anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp ở sòng giới Giúp cho anh em luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả cao khi anh em ra sòng giới chơi đúng không anh em Thì anh em cũng đã biết được là thời gian gần đây các anh em tay à, em, tay con đánh rất là hay đúng không ạ nhưng anh em à, mà, làm tay cái cũng gọi điện cho tôi rất là nhiều cũng kêu anh em tay con chơi rất là hay anh em nhé thì ngày hôm nay cái bộ đồ chơi mà tôi muốn uh, giới thiệu cho anh em để uh, cho anh em đi chơi đi lắc tài xỉu bịp ở sòng sới đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì cái bộ hột này khi anh em lắc ở sòng sới thì anh em lắc theo cái kiểu lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi cái bộ hột này thầy thợ và những các tay em rất là khó đoán anh em nhé anh em lắc một kiểu một anh em lắc tài xỉu theo ý muốn thì anh em có thể điều chỉnh được những bộ hột này nó đi theo ý của anh em à, tay con và thầy thợ cực kỳ là khó đoán anh em nhá rất nhiều anh em à, sở hữu cái bộ hột này cũng đã phản hồi về với tôi rằng là bộ hột này rất là hiệu quả khi để cho anh em đi chơi sòng sới đúng không ạ thì về phần tăng tích của bộ hột này thì anh em không cần phải lo gì đúng không ạ hoàn toàn là không tăng tích tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn anh em nhé cái tỷ lệ của cái bộ hột này khi ở sòng sới anh em chơi thì nó sẽ đi đều chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm anh em nhé khi anh em nhận cái bộ hột này về thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao mà có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này gọi đèn này anh em à. cực kỳ là trong anh em nhá rất là trong luôn anh em nước muối thì nổi đúng không ạ khi anh em vớt hột thì đó, bộ hột nổi cực kỳ đều nhá không bị nghiêng hay là nặng bất cứ một mặt nào cả đúng không anh em khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý là anh em rửa qua bằng nước đó, rửa qua bằng nước lã hoặc là nước gì nước lọc để anh em bảo quản cái bộ hột này nó không bị bám cái nước muối vào trong những cái kẽ hột thì nó làm cái bộ hột của anh em nó đi không đúng tỷ lệ như bên tôi đã làm vào cái bộ hột này anh em nhé nó sẽ bị nặng ừ. nó lắc sai sai cái tỷ lệ đó. không giữ tài giữ xỉu được anh em nhé đó, thì nâm châm thì hoàn toàn là không hít đúng anh em đúng không ạ hoàn toàn không hít anh em nắp chén dĩa là nắp chén dĩa chợ đúng không ạ bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này rồi đúng không anh em thì bây giờ là lúc mà tôi sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận với tôi anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi test bộ hột đi đều cho anh em tài đúng không anh em 70 phần trăm 7 80 phần trăm chén này nó sẽ là xỉu cho anh em này đó 113 đúng không anh em xỉu đúng không anh em đó chén này 7 80 phần trăm lên tài anh em nhé đó đúng anh em 335 lên tài đúng không ạ xuống xỉu luôn đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé 125 đúng không ạ đó đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đúng không anh em thì bây giờ tôi sắp lắc cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi tài đúng không anh em 443 đúng không ạ đó vẫn tiếp tục 443 anh em nhé đó 156 đúng không anh em vẫn tiếp tục vẫn là tài tiếp đó vẫn tiếp tục vẫn là tài đúng không anh em đó. thì chén này nó xuống xỉu nha anh em nhé xuống xỉu thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu giữ xỉu cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé hai ba bốn xỉu đúng không anh em đó hai hai bốn vẫn tiếp tục là xỉu anh em nhé hai hai năm 331 đúng không anh em bộ hột lên đôi cực kỳ nhiều để chờ lên mã cho anh em đúng không ạ test cho anh em chén cuối cùng vẫn là xỉu của anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích cũng như là cái tỷ lệ đi đều và cái độ hiệu quả khi anh em kết hợp thêm cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi thì ngoài bộ hồ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp để dành cho anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn nắm cái phần thắng ở trong tay vâng, thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được tham khảo thật là nhiều những cái video mới nhất về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi đã tăng live đây lên để cho anh em chọn lựa cho anh em tham khảo để anh em ờ, đi chơi luôn luôn là có cái độ hiệu quả anh em nhé chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn